Một chương trình đặc biệt diễn ra trong 3 ngày 3 đêm đã mang lại rất nhiều sự chuyển hóa nhiệm màu. Vừa kết đàn, còn nhận được tin chuyển đơn vị công tác mới, đúng công việc còn yêu thích nhiều năm. Còn bị bí tiểu, buốt, đau phần bụng dưới rất nhiều, nhưng sau ngày đầu tiên tham dự khai đàn, còn đã đi tiểu được và bật ra được viên sỏi luôn. Con vô cùng hạnh phúc khi con gái con khỏi bệnh trầm cảm và chuyển hóa chồng ham chơi bài bạc nhờ pháp đàn. Còn ở Hàn Quốc mà ngay sau khi Bạch Thỉnh vong linh về chùa thì con không còn cảm giác bị vong linh tác động nữa. Và còn rất nhiều câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu khác. Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chỉ có một lần trong năm và diễn ra liên tục trong 3 ngày 3 đêm, thực hành theo lời Phật dạy Phật tử nhân dân được tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, được nương đức Tam Bảo cùng chư tăng để sám hối tội lỗi của mình và sám hối thay cho chúng sinh trong sáu cõi, khiến cho rất nhiều nghiệp khổ được tiêu trừ. Trong cái dòng luân hồi từ vô thủy đến hôm nay, ấy, chúng ta tạo vô số tội, mà gốc đều bởi vô minh, cho nên chúng ta phải sám hối. Chỉ có cái pháp sám hối này mới dừng được tội lỗi và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta không thể không sám hối đọc cái bộ lưu hoàng bảo sám này là ai cũng rúng động hết ấy. nó như là cái gương ấy, soi vào tâm chúng ta à, chúng ta thấy thấy tội lỗi mình có đầy hết trong này chương nào mình cũng thấy mình có tội trong này đó nó rất là đặc biệt cho nên lễ bái bộ này rất nhiều người cảm ứng là thế cho nên có những phật tử à, nói là tụng họ thấy cảm ứng à, rồi từ cái sự cảm ứng ấy mà nó bắt đầu nghiệp nó bắt đầu chuyển hóa Năm 2021, rất nhiều điều nhiệm màu được tạo ra từ pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Hàng trăm Phật tử, nhân dân đã chuyển hóa công danh sự nghiệp, gia đình, con hư bất hiếu, bệnh tật chỉ sau 3 ngày tham gia pháp đàn. Năm nay 2022, Chùa Ba Vàng tiếp tục tổ chức Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trong 3 ngày, từ chiều 23 tháng 8 đến 26 tháng 8 âm lịch năm nhâm dần với các chương trình Tụng Kinh Lương Hoàng Bảo Sám, trên Thật Sám Hối, Tội Lỗi Tiêu Trừ, đang trần tế cầu siêu, lợi ích cho chúng sinh trong cõi tâm linh, đặt bát cúng dường, phúc sinh vô lượng. Quý Phật tử và nhân dân thập phương trực tiếp về chùa tham gia pháp đàn hoặc ở nhà tùy duyên tu tập, tung kinh theo video phát trực tiếp vào bất cứ thời gian nào trong 3 ngày diễn ra pháp đàn. Kính thưa quý vị, khi mắc bệnh hoặc bị các nghiệp khổ khác, quý Phật tử hãy giải quyết bằng phương pháp khoa học hiện đại kết hợp với tu tập Phật Pháp. Khi chỉ trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh thì phúc tăng, nghiệp chướng tiêu trừ, khiến cho người đang mắc bệnh sẽ được gặp thầy giỏi, thuốc hay mà chữa bệnh nhanh khỏi. Còn với người đang gặp các sự khổ khác thì cũng gặp duyên lành mà chuyển hóa, khiến mọi việc hành thông, tốt đẹp. Kính chúc quý vị tinh tấn tu tập để tự mình chứng nghiệm sự vi diệu nhiệm màu.